Khải Toàn thay mặt à, các bạn cùng làm từ thiện và rất nhiều mạnh thường quân ở xa góp một ít à, công đức cho các ông bà à, hy vọng rằng à, một chút này một chút lòng thành này cho ông bà có được một cái cuộc sống an ổn tạm thời và chúc ông bà tinh tấn tu dưỡng à, ngày ngày đọc kinh niệm Phật cho tâm thân được an lạc cảm ơn chị và cảm ơn chú đã mở lòng tạo cơ hội cho toàn các bạn ở đây và rất là nhiều người có được cái duyên để làm phước dạ, dạ. bây giờ theo các bạn thì có mấy cách để mình làm từ thiện bỏ tiền tiền rồi ờ, quá dễ rồi à, bỏ công bỏ công bỏ tiền bỏ công có nghĩa là bây giờ bây giờ là mình đã có bỏ tiền mình đang bỏ công để mình đi làm việc tiếp nè kế tiếp là chia sẻ thông tin để khuyến thiện không rồi là ba cách cách nào nữa bỏ tiền thì rất là dễ nè nhưng mà bỏ công thì không phải ai cũng có cơ hội có duyên để bỏ phải không mở lòng để uh, chia sẻ thông tin không phải ai cũng sẵn sàng mở lòng ngay cả một cái bài đăng trên Facebook chẳng hạn không phải ai tại vì Facebook người ta người ta muốn đẹp người ta muốn uh, riêng tư người ta có thể sẵn sàng bỏ tiền nhưng mà người ta rất là ngại chia sẻ với những cái người mà ban đầu mà làm thiện nguyện á thì người ta có một cái tâm lý người ta ngại là sợ nói này nói nọ đúng không nhất là ngay bản thân mấy bạn ban đầu làm đi cũng sợ nó này nó nọ mà phải có những cái thời điểm ban đầu nó khó khăn đó những cái thời điểm mà mình đăng bài mà mình không xin được một đồng cắt nào thì nó mới có những cái giai đoạn về sau đúng không bỏ tiền bỏ công chia sẻ thông tin hồi đầu năm đến giờ nếu mà anh thường anh xem lãi số là anh trừ tiền lại là anh làm từ thiện gián tiếp ừ. có nghĩa rằng ví dụ là anh lấy 2 triệu đi thì bây giờ anh lấy một triệu một triệu rưỡi anh mở lòng cho người đó đi tìm nơi nào mà cần quyên góp á người ta đóng góp một là mình làm gián tiếp hay là mình tạo cái duyên cho họ tự làm thiện nguyện đúng không còn cách nào nữa không về làm từ thiện tạo nhóm từ thiện <laughs> <laughs> tạo nhóm đó, ví dụ là giống như uh, chị duyên hồi nãy đây là, là là là duyên ờ, mình cũng biết là người ta làm từ thiện hay làm từ thiện thì mình cũng nó về một dạng chia sẻ thông tin nhưng mà cái thông tin này là không phải là để họ quyên góp mà để họ cũng uh, phát tâm kêu gọi quyên góp luôn đó là sẽ được nhiều hơn không lấy trực không không kêu gọi quyên góp trực tiếp từ họ còn kêu họ để chủ động quyên để họ kêu gọi quyên góp luôn kết nối với nhóm từ thiện để lan tỏa thêm những cái à, để lan tỏa cái à, cái thiện nguyện của mình đi xa hơn rồi ý ý ý của yến là đúng có nghĩa là có hai hai luồng tư tưởng một người là âm một nhóm là âm thầm làm một nhóm là làm mà lan tỏa không không nói về cái nhóm mà làm lan tỏa mà có vụ lợi nha nó làm lan tỏa thế thì mình làm việc tốt mình khuyến thiện cho mọi người khác cùng làm đó là quá tốt nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái vấn đề là bất cứ việc gì đều có chướng ngại mà khi mà cái lòng tốt của mình làm á, mà mình bị nghi ngờ á thì cái tâm của mình nó dễ bị sao động à, và đôi khi mình không có vững tâm á đã nói là phát tâm thì dễ trụ tâm rất khó khi mà ai có cái ý nghi ngại về cái lòng tốt lòng thiện nguyện của mình á tự nhiên á mình à, giống như là mình bị dội gáo nước lạnh á mình tự đánh đo, đánh đố với mình là mình có nên làm nữa hay không nhưng mà khi mà đã phát tâm đã gọi là phát tâm mà nguyện mà gì nguyện nguyện là mình phát tâm mình làm không cần à, vụ lợi không có điều kiện thì khi những cái chướng ngại những cái lời nói đó ít nhiều gì có ảnh hưởng nhưng mà mình cũng sẽ vượt qua thôi thì đó nếu mà mình là mình, mình viết không thì chỉ ý là ý bạn không thì cái lan tỏa không có nhiều đó, anh trân trân trọng ờ, tất cả ờ, mọi đối tượng làm thiện nguyện ví dụ trong gia chủ có vài người ờ, giàu có vài người nghệ sĩ gửi một lần đối với mình là, là họ gửi nhiều tiền nhưng mà họ nói cứ gửi đừng có nêu tên à, không ít những cái trường hợp đó có nghĩa là họ làm trong ờ, âm thầm làm trong cái khả năng tất cả những cái video của anh đều có khuyến thiện à, nói đơn giản thì ban đầu những cái video ban đầu thì anh nói là muốn phước hãy bố thí đi thì cái người mà đang có cái giai đoạn mà có vận xấu á hoặc là cái người mà không có thật sự mở lòng á thì họ nói là không có tiền làm gì bố thí đó là một cái suy nghĩ nó rất là đơn giản rất là khá là tiêu cực không có tiền bố thí dùng tiền bố thí là cái sự bố thí đơn giản nhẹ nhàng nhất à, như nói lại dùng tiền bỏ sức rồi à, chia sẻ thông tin dùng từ thiện gián tiếp có nghĩa là mình lấy không lấy người ta chọn hoặc là mình cho người ta miễn phí luôn nhưng mà số tiền đó nó được khuyến thiện thêm nữa và cái cách thứ năm của chung là kết nối những nhóm thiện nguyện có rất là nhiều cách không phải là chỉ là bố thí về tiền thôi nãy anh à, có nói với sư thầy một cái câu chuyện á có nghĩa rằng à, đạo trang mù này à, mình đã giúp à, hình như là trên à, ba lần rồi thì trước kia ở một cái tỉnh xá ngôi chùa khác cũng là Bà Rịa luôn nhưng mà ở nơi đó có một vị trụ trì á có cái à, có cái cách cư xử á có vẻ là hơi nóng giận từ cái cách cho đến cái lời nói thế thì những cái ông bà ngay cả những cái người mà làm thiện nguyện luôn có đôi phần khó chịu vẫn là nhớ ờ, ông bà đạo tràng bù hồi nãy nhưng mà mình mượn ở một cái chùa khác trên bà rịa thì cái vị chủ trì ở chùa khác vị đó nóng tính và lời lẽ không có được thanh tịnh thì bây giờ ờ, trên cái nhóm trong cái nhóm của anh và ngay cả nói chuyện với cái cô phó nhóm hồi nãy đó thì cái cô đó là cũng xác nhận như vậy mới à, tìm cái nơi khác là nên mới tìm à, đến cái à, cái Ngọc hoa tỉnh xá Ngọc hoa này thì cái trường hợp của cái sư thầy kia mình là người bỏ công bỏ tiền của để mình đi làm việc tốt nhưng mà mình đến mình gặp một cái sư thầy như vậy thì bản thân mấy bạn sao à, có cái, cái sư thầy ở trước không có vui vẻ nhiệt tình giống như sư thầy này nên một người rất là cọc cằn có thể là có dùng lời thô lỗ luôn thì bản thân mấy em sẽ làm sao mình đi tìm chỗ khác không ngay ngay cái thời điểm mà mình à, phát quà mình à, mở lời giới thiệu này kia trong cái buổi phát à, thiện nguyện luôn á mà cái sư thầy đó có những cái lời với nhóm từ thiện và với ông bà đạo tràng mù luôn thế thì mọi người <laughs> nếu mà mai mốt em che thì nếu mà lần sau mà những ông bà đạo tràng mù là chỉ mượn thôi thì cần giúp nữa là em không giúp là thiếu đi hết người rồi à. không không biết là, là mình ờ, có nghĩa là mình giúp mình giúp cái nhóm người này chứ đúng rồi cố định về cái nơi nào đó thì nếu mà lần sau mà không có chỗ nào nữa vẫn ở ngay cái chỗ cũ nữa đây thì nói là bây giờ tại sao phải nghe pháp tại sao phải hành thiền tại sao lại phải quán <laughs> có nghĩa là mình có cái kiến thức trong đầu mình khi mình gặp cái trường hợp đó đó mình mới dụng những cái kiến thức đó trong một cái cách nó nhẹ nhàng thì cái thầy mà dùng cái lời mà không nhẹ nhàng đó, đó thì mình hiểu rằng thầy đó có cái nghiệp của thầy đó thầy đó chưa thực sự đang thanh tịnh Đấy. bản thân của mình khi đối diện với cái cái chướng ngại đó thì mình phải hiểu rằng đây là cái cơ hội để mình tu cái pháp nhẫn nhịn của mình phải chăng công việc của em mỗi một lần mà em bị à, khó khăn vấp ngã là em vượt lên nó một cái cấp độ khác trong cuộc sống những cái chướng ngại nó cũng giúp cho mình những cái khả năng để tôi luyện tại vì tại tại vì mình đâu có mình đâu có được lựa chọn cái cái nơi cái nơi mà mình đến thế thì mình phải tùy thuận nên nó nói hả em phát nguyện làm từ thiện bỏ tiền ra rất là dễ nhưng mà thực tế mà mình đứng ra mình làm mình đi á nó phát sinh vô số việc nó phát sinh đầu phát sinh cuối phát sinh tùm lum hết nhưng mà tất cả cái phát sinh đó mình đều có thể dễ dàng vượt qua duy chỉ có cái chướng là cái lời nói khó nghe từ người khác trong việc mình làm đó là cái chướng lớn nhất nãy yến nói là làm mà không nói ai thì không ai biết còn làm mà nói nhiều quá thì người ta kêu mình khoe khoang và quan trọng là mình nói với cái tâm thái nào và ai nói à, không mà mình đi từ thiện là có mục đích thiện nguyện rồi nhưng mà cái cái đối tượng nói là ai à, ví dụ một người trong nhóm từ thiện của mình nói cái cách làm của mình thì mình nên cân nhắc lại từ là gì từ là bi <laughs> thiện là gì thiện là tốt lành từ thiện là phải xuất phát từ tấm lòng tốt lành muốn giúp người chúng có ngồi thiền không còn ngồi thiền có không chứ anh ngày ngồi được 5 phút Chứ mới đủ tinh thần mới làm được à. cũng uh, ờ, mỏi lắm <laughs> đủ, đủ tinh thần để ờ, để với ờ, khỏi ta vàng <laughs>